Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bứt dây Lê Thanh Hải động rừng Trung ương Đảng. Vào ngày 25 tháng 4, báo chí trong nước cho biết đại gia điếu cầy Lê Thanh Thản đã bị chỉ đạo xây chui cả tòa nhà chung cư cao đến 32 tầng với tổng số là 438 căn hộ. Vì sao sai phạm này kéo dài trong suốt hơn 2 năm mà không hề bị phát hiện? Cả bộ máy chính quyền đã bị che mắt trước hành động vi phạm pháp luật này. Nguyên nhân từ đâu mà ra? Được biết, sai phạm này của ông Mường Thanh diễn ra dưới thời ông Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và ông Phạm Quang Nghị là bí thư thành ủy. Tuy nhiên, để kết tội ông Lê Thanh Thản, chính quyền Hà Nội đã quy kết cho ông Lê Cường, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông. Ông Cường đã phụ trách quản lý đô thị từ tháng 7 năm 2008 cho đến tháng 3 năm 2012 và từ tháng 3 năm 2012 cho đến tháng 5 năm 2015, ông làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Đông, đại gia Điếu Cầy Lê Thanh Thản. Thực tế không phải chỉ dự án của đại gia Lê Thanh Thản vi phạm xây vượt tầng, mà rất nhiều vụ án khác cũng vi phạm. Vào hồi tháng 6 năm 2022, ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã đưa thanh tra bộ về thanh tra tình trạng xây dựng của thành phố Hà Nội. Lúc đó, Sở Kế hoạch Kiến trúc đã điều chỉnh kế hoạch sai quy định, điều chỉnh quy hoạch nhiều lần theo đề xuất của các chủ đầu tư, có dự án điều chỉnh đến 5 lần tăng từ 5 tầng lên tới 30 tầng, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch, nhưng cho đến nay ông Nguyễn Thành Nghị vẫn không làm gì được. Nguyên nhân là Nguyễn Thành Nghị đã chạm mặt một thế lực rất mạnh, đó là thế lực Nguyễn Thế Thảo. Việc sai phạm của cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo được đánh giá là sai phạm còn lớn hơn cả ông Nguyễn Đức Trung. Nhưng không ai có thể khởi tố ông Nguyễn Thế Thảo cả. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì thời Nguyễn Thế Thảo còn tại chức đã xây dựng vây cánh trong bộ máy chính quyền tại Hà Nội. Việc moi ra sai phạm của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với Nguyễn Thành Nghị hiện giờ đang bước vào ngõ cụt. Ông Nghị đã vấp phải tảng đá quá lớn từ sai phạm của Nguyễn Thế Thảo thì mới dẫn tới sai phạm của Lê Thành Thản. Ông Nguyễn Thế Thảo là quan chức đã về hưu, đã hết quyền lực nhưng Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công an vẫn không dám động đến ông này. Nếu động được tới Nguyễn Thế Thảo thì ắt cũng phải bắt Lê Thanh Thản. Cho đến bây giờ, nhiều cây viết của các tờ báo lớn đang muốn công an thành phố Hà Nội ban hành lận bắt ông Thản và họ đã tích cực đăng những bài viết nói về sai phạm của đại gia này. Có ý kiến thì cho rằng công an thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội rất muốn bắt Lê Thanh Thản nhưng không dám. Vẫn chưa có tín hiệu từ ông Tổng nên chẳng ai dám làm gì cả. Họ vẫn khởi tố, vẫn truy tố vẫn thông báo là đang tiến hành điều tra, nhưng trong suốt 3 năm qua không dám bắt giữ. Hệ thống báo chí như cái loa tạo dư luận, dư luận tạo sức ép để ông Tổng bật đèn xanh, mà một khi đã nhổ Lê Thanh Thản thì rất có thể sẽ động tới thế lực Nguyễn Thế Thảo và hàng loạt quan chức cấp cao trong chính quyền tại thành phố Hà Nội. Khi nào thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa bật đèn xanh, chưa ai dám bắt Lê Thanh Thản. Bản chất của bộ máy nhà nước Cộng sản là sợ quyền lực với dân đen không có chút quyền lực trong tay thì họ có thể bắt giữ người. Nếu họ muốn, thậm chí họ bắt mà không cần lệnh bắt của tòa. Nhưng với những người mà có mối quan hệ lớn như đại gia Lê thành Thản thì cả bộ máy đều run sợ. Họ đôn đẩy lẫn nhau, họ nhờ báo chí tấn công trước để tạo dư luận và họ đợi xem đèn xanh của ông Tổng. Họ đang rụt rè, họ sợ quyền lực lớn của ông Tổng. Rất nhiều người thắc mắc rằng Tại sao ông Nguyễn Thế Thảo sai sở sở ra đấy mà ông vẫn bình an? Bởi ông Tổng chưa bật đèn xanh. Vậy đèn xanh của ông Tổng nó ở đâu? Đó chính là Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú mà sắn tay vào cuộc thì lúc đó bên dưới mới dám ra tay. Còn Trần Cẩm Tú im lặng thì nấu ai dám động tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình với bản tin Bứt dây Lê Thanh Thản động rừng Trung ương Đảng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bị dí bí, Thủ tướng kêu cứu Khả năng của ông Thủ tướng thể hiện ở năng lực điều hành nền kinh tế của đất nước Nếu điều hành kinh tế tốt thì những tiêu cực thuộc lĩnh vực của ông Thủ tướng quản lý có thể không ảnh hưởng nhiều Tuy nhiên, điều hành kinh tế đã kém mà còn để tiêu cực xảy ra thì nó như cộng hưởng, tội chồng tội Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận ghế Thủ tướng từ ông Nguyễn Tân Dũng Nền kinh tế mà ông Phúc tiếp nhận từ ông Dũng rất tệ hại với những quả đấm thép đấm tan nát đất nước và nợ công thì cao khủng khiếp. Những gì mà ông Phúc đã làm được trong nhiệm kỳ của mình được đánh giá là cao hơn Nguyễn Tấn Dũng. Ông Phạm Minh Chính được tỏ ra là một thủ tướng bất tài, điều hành kinh tế thì kém cỏi. Cũng có ý kiến cho rằng sở dĩ ông Phúc được đánh giá cao hơn ông Dũng là bởi ông Phúc ít phá hơn ông Dũng. Trong cái tệ thì cái tệ ít được đánh giá cao hơn dưới thời ông Nguyễn Tân Dũng, những quả đấm thép gồm các tập đoàn kinh tế nhà nước như Vinasin, Vinalai đã để lại những món nợ hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn tỷ không có khả năng thu hồi. Câu nhận xét, ông Nguyễn Xuân Phúc không giỏi mà chỉ ít tệ hơn. Ông Nguyễn Tân Dũng có vẻ như là hợp lý nhất. Bởi đã là quản lý giỏi thì phải làm được hai điều, ra chính sách tốt và hạn chế tiêu cực. Cả hai điều này ông Nguyễn Xuân Phúc đều không làm được. Đặc biệt là dưới thời ông Phúc tiêu cực xảy ra rất nghiêm trọng mà cụ thể là vụ Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu và vụ đăng kiểm. Cả ba vụ này đều vô cùng nghiêm trọng, nó kéo dài từ Bắc đến Nam, trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Xuân Phúc có bề ngoài nhà quê và ông không viết sách về kinh tế như ông Phạm Minh Chính. Điều đó làm cho Trung ương Đảng và xã hội đánh giá cao ông Phạm Minh Chính hơn ông Nguyễn Xuân Phúc. Và đó cũng là một phần giúp ông Phạm Minh Chính được ủng hộ để nắm ghế Thủ tướng tại Đại hội 13 Đảng Cộng sản vào năm 2021. Tuy nhiên, khi ông Phạm Minh Chính nắm được chức Thủ tướng thì sự thật không như đánh giá. Ông Chính không giải quyết được những vấn đề đã xảy ra dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc. Vì vậy, những vụ như Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ đăng kiểm vẫn tiếp tục diễn ra dưới thời ông Phạm Minh Chính. Ông Nguyễn Phú Trọng đang giám sát rất kỹ những gì ông Thủ tướng làm sau nửa nhiệm kỳ, ông Phạm Minh Chính vẫn bất lực trước vấn đề chủ động bơm và hút dòng vốn ra thị trường để mà điều tiết nền kinh tế. Giải ngân nguồn vốn đầu tư công thì rất chậm, làm cho kinh tế thiếu vốn và lúc cần thiết. Đấy là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Chính sự chậm chạp trong việc điều khiển dòng vốn mà nền kinh tế trong nước thì eo uột, doanh nghiệp trong nước chết dần, chết mòn. Đã từ nhiều năm nay, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tức là FDI, là doanh nghiệp dành phần lớn sức nặng của nền kinh tế Việt Nam. Có người nhận xét rằng nguồn vốn của khối FDI không phụ thuộc vào chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ của nhà nước Việt Nam, nên họ không bị gục ngã nhiều như doanh nghiệp ở trong nước. Với cách điều hành kém cỏi của Phạm Minh Chính thì doanh nghiệp mạnh thành doanh nghiệp yếu và doanh nghiệp yếu thì lại gục ngã phá sản. Nếu nói nền kinh tế Việt Nam là kiểng ba chân, chân doanh nghiệp nhà nước chân doanh nghiệp tư nhân và chân nữa là doanh nghiệp đầu tư vốn nước ngoài, thì nền kinh tế này đã bị suy yếu hai chân trụ, đấy là doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Hiện nay, nhờ có doanh nghiệp FDI mà nền kinh tế Việt Nam chưa sụp đổ. Vào ngày 22 tháng 4, phát biểu khai mạc hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài, ông Phạm Minh Chính nói rằng Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đặc biệt và xác định rõ khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Và ông Chính đã nhấn mạnh rằng không hình sự hóa các quan hệ kinh tế và dân sự. Khối doanh nghiệp nước ngoài FDI cứu nền kinh tế Việt Nam rất nhiều. Pháp luật Việt Nam thì rất tùy tiện, đôi khi họ muốn diệt một doanh nghiệp, họ dễ dàng hình sự hóa quan hệ dân sự. Các doanh nghiệp FDI biết điều này và họ cũng rất thận trọng. Ông Chính lần này chấn an khối FDI để khối này mạnh tay đầu tư đấy là cứu cánh cho ông Thủ tướng. Bởi dưới bàn tay điều hành của ông chính, nền kinh tế Việt Nam đã quá quẻ quặt. Hiện nay, ông Tổng Bí Thư đang dí ông Thủ tướng về vấn đề điều hành nền kinh tế của đất nước, mà đặc biệt là việc chậm giải ngân vốn đầu tư công. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đang bí và có vẻ như ông đang cầu cứu FDI giải cứu dùm. Quý vị vừa xem bản tin bị dí bí, Thủ tướng kêu cứu.